chào các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình Thì hôm nay tiếp tục là một ngày nắng gắt ấy không phải, không phải, không phải nắng gắt nữa bạn mà trời sắp chuyển mưa rồi Nhưng mà tôi thấy trời này vẫn chưa mưa Nên vẫn gán làm clip này cho anh em xem đây hôm nay là một cái clip ẩm thực ghê gớm Một cái món ăn rất là kinh khủng Nói chung là nó giỡn cho anh em thôi chứ hôm nay tôi sẽ làm một cái video ăn uống Lâu rồi tôi không có làm video nướng ăn anh em ơi thì hôm nay mình sẽ làm một cái video gì đó nhẹ nhẹ về nướng ăn xương xương thôi đấy thì hôm nay mình sẽ thực hiện một cái video nướng trứng cút trứng cút nướng siêu cay các bạn ơi đấy thì hôm bữa trước thì mình ăn cá viên chiên siêu cay rồi xúc xích nướng siêu cay rồi thì bây giờ mình sẽ ăn trứng cút nướng siêu cay mình nghĩ là nó sẽ ngon đó các bạn ơi ok thì bây giờ mình ngon hay không thì bây giờ mình chưa biết được và bây giờ mình sẽ làm mình mới biết nó ngon hay là không nha các bạn mà không biết là làm kịp ông với ông trời hay không nữa nãy giờ ổng âm mưu quá các bạn ơi mình canh nãy giờ mình sợ mưa đấy nhưng mà thôi gán mình hy vọng là nó không bị mắc mưa mưa là chết luôn đấy thì à, bây giờ mình đang đứng giữa đồng giữa rẫy của mình đấy cũng à, hôm nay cũng còn à, trời khá là nắng các bạn thấy không trời nó cũng à, ui ui rồi nhưng mà không sao mình sẽ gán thực hiện xong clip này cho các bạn xem và các bạn hãy ủng hộ tôi bằng một like và đăng ký kênh để ủng hộ tôi nha cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều và bây giờ mình sẽ cho các bạn xem để mà làm được cái món trứng cút nướng siêu cay này mình đã chuẩn bị những cái gì các bạn ơi có một sự thật rất là ghê gớm tôi đang nướng trứng cút siêu cay hiện này nó cầm cái tô cốc lắc qua nó nhanh chưa thấy có mấy đệ không nạn không à, nhưng mà không sao thì à, có sự thật ghê hơn nữa là cái dĩ nướng của tôi nó bị mất tiêu rồi <laughs> cái dĩ nướng này rồi rất là cũ kỹ rồi nhưng mà không sao mình nghĩ là nướng trứng cút chắc nó cũng không có bị gì đâu các bạn ơi ok thì à, gán thôi chứ giờ kiếm ra cái dĩ nướng cũng khó nữa rồi ok thì đầu tiên thì mình phải cần có một cái dĩ nướng mình mới nướng được các bạn đây đây cái dĩ nướng của tôi à cái thì bên kia là trứng cút và rau găm đấy thì cái trứng cút đó thì tôi đã luộc trước rồi nên à, bây giờ chỉ ướp và nướng thôi các bạn ơi đấy thì bên đây ở gần gần cho tôi một chút xíu thì ở đây là có những cái xiên tôi sẽ sử dụng những cái xiên này nè đấy có mấy cái trứng cút mà quất nguyên một bịch xiên bự chà bá luôn các bạn thấy ghê không à, à, bên kia thì có một cái chai sa tế siêu cay nữa các bạn hôm nay mình không ướp sa tế tôm nữa thì mình ướp à, có một chai à, sa tế siêu cay đây nè các bạn ơi đây sa tế cay nha thì à, hôm trước mình à, thường thường mình ướp cái à, cái loại sa tế kia kìa các bạn sa tế tôm các bạn ơi thì nó cũng cay nhưng mà nó chắc không cay bằng cái này đâu cái này sẽ cay hơn này đấy thì ok đi bây giờ mình sẽ lột trứng cút và mình sẽ ướp với cái này và mình sẽ bắt đầu mình nướng cho bạn xem nha đây thì à, sau một hồi cho nó lọt các bạn thì à, cũng được à, như đây nè đấy không, bé bé bé bé rất là xinh rồi ok thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình ướp với cái hũ này nha các bạn đấy ok thì bây giờ mình sẽ gỡ ra và mình sẽ ướp cái hũ này với trứng cút các bạn ơi đấy phải nói cái màu nó rất là đẹp luôn các bạn ơi rồi bây giờ mình sẽ trộn lên nha mình sẽ trộn lên và mình sẽ dùng mấy cái que này và mình sẽ xỏ vô nha các bạn đấy những cái que này nè Bây giờ thằng Ok bạn ơi thì à, mình đã xỏ xong rồi các bạn Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình nhúm lửa và mình nướng nha các bạn Thì à, bây giờ ở ngoài đây có rất là nhiều à, cây Mấy cây dâu này các bạn Nó rất là dễ cháy nên mình rất là nhúm lửa rất là lẹ các bạn Thôi bảo ơi chết tao Trời mưa rồi các bạn ơi đấy mưa bây giờ thì mình phải cắt mấy cái lá này tụi, tụi mình che lên các bạn không mưa nó sẽ tắt cái bếp của mình các bạn này đấy vậy là cắt mấy cái lá bạc hà đấy ok thì bây giờ mình hy vọng là nó không mưa ngay lúc này mưa luôn rồi các bạn ơi tụi nó mưa to luôn rồi chết rồi đấy nhưng mà không sao không sao mình đã che cái bếp lại ở bạn mình hy vọng là nó sẽ không bị tắt lửa ngay lúc này đấy thì tụi mình à, cầm mấy cái cây này để tụi mình che nè các bạn thấy không đấy nó là mưa chiều chiều thì ờ, nó hay mưa lắm các bạn thôi bây giờ mưa lớn lắm rồi các bạn ơi chứ mình à, phải để để hôm sau mình mới làm cái clip này được rồi các bạn ơi à, lửa nó tắt rồi các bạn ơi đây là mấy nhóc nữa các bạn nhìn nè khổ vả trướng luôn. đây đấy 2000 years later Hello mọi người, thì hôm nay mình đã trở lại với mọi người rồi Thì hôm qua các bạn xem clip đã thấy thì hôm qua mưa rất là to nên mình không thể nào mà mình nướng trứng tiếp tục nướng trứng cho các bạn xem được thì mình phải đợi qua tới ngày hôm nay hôm nay trời nó không có mưa hôm nay à, trời nắng rất là đẹp các bạn Đấy, hôm nay trời không mưa nắng rất là đẹp thì hôm nay mình sẽ bắt đầu mình nướng lại cái số trứng mà hôm qua mình đã ướp các bạn thì hôm qua mưa thì à, gia vị của nó nó bị trôi hết bạn ơi nên là mình vừa ướp lại một hũ sơ tế khác đấy thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình nướng ở đây các bạn ơi đấy bây giờ thằng cháu mình đang gom củi ngoài kia kìa đấy rồi bây giờ mình sẽ đi gom củi và nhóm lửa mình sẽ nướng ở đây các bạn ơi hôm nay trời nó không có mưa như hôm qua nữa đâu các bạn ok bạn ơi thì à, sau một hồi mình đốt thì nó đã có than rồi đấy thì bây giờ mình sẽ đặt cái vị nướng lên và mình sẽ bắt đầu mình nướng cái thao trứng cút này đấy thao trứng cút mình đã ướp lại rồi các bạn các bạn không đấy ok bây giờ mình sẽ à, bắt đầu mình nướng nha các bạn ok rồi bạn ơi sau một hồi mình nướng thì nó bị khét đen rồi bạn ơi rồi mà mình nghĩ là nó chín rồi các bạn rồi bây giờ mình sẽ vớt ra nha các bạn ơi đây nướng mà mấy cây nó gãy hết luôn nè các bạn từ lưa hết chưa rồi à. nhưng mà không sao bây giờ mình sẽ gấp ra cái dĩa và mình sẽ thưởng thức cái món trứng nướng này nha các bạn rồi ok bạn ơi thì xong à, hồi mình nướng thì nó gì nè bạn đây thì mình sẽ ăn thử những cái à, sâu trứng cút đầu tiên mình nướng nha các bạn đây đây là cái chén muối ớt uh, à, siêu cay nè đấy đây mình sẽ chấm vô nha các bạn ngon mà da nó dai dai các bạn ơi thơm dai dai ta ăn miếng cho gặp băm các bạn ơi nói chung mà cái này á nướng lên các bạn thì à, da nó da dai nó không có mềm giống như là mình luộc thì trong nó cũng rất là béo mà thì cho các bạn xem trong da ươm mà đấy là không Đây. rất là đã luôn các bạn chén muối này phải nói cực kỳ cay luôn béo lắm các bạn ơi ơi đây sẽ chấm vô nha các bạn rồi chén mua đó nè trời ơi đây rất là đã luôn á bạn ơi

ngon mọi người rất là ngon luôn á bạn ơi giò nó rất là dai luôn á bạn